Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Lan Hoàng Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về một cái dự án Nó có tên là zukatech hay còn gọi là ZKC Thì đây là một cái dự án siêu tài chính và nó đang đổ bộ về Việt Nam chúng ta Thì trên kênh youtube này thì Alan sẽ làm một cái bộ video từ A đến Z Nói về cái tiềm năng cũng như là cái cách phát triển của cái dự án Zucatec này nhé Thì Zucatec là gì? Thì Zucatec là một nền tảng tài chính phi tập trung DeFi và được áp dụng công nghệ Web 3 thì Web 3 là gì các bạn có thể uh, lên trên Google để uh, tìm hiểu về Web 3 hay là Web 2 về cái khái niệm để có thể nắm cụ thể hơn nhé đó và sử dụng smart contract hay gọi là hợp đồng thông minh này nhằm tạo tính công bằng minh bạch trong các giao dịch Yucatec thì được tạo ra với sứ mệnh là phát triển một cộng đồng giàu có nhờ cơ chế đồng thuận tương trợ lẫn nhau trên nền tảng ví phi tập trung và ZKC token là đồng token của dự án với mục đích là hỗ trợ giao dịch và ứng dụng trong các hệ sinh thái sau này. Tiếp theo là cái phần roadmap thì đây là lộ trình phát triển của dự án thì nó gồm có 4 giai đoạn. Đầu tiên đó là quý 2 3 2023 sẽ phát triển xây dựng cộng đồng 1 triệu người sử dụng, xây dựng mạng lưới affiliate tài chính phi tập trung và airdrop và stacking ZKC ok chưa? Quý 2 đó là lộ trình thứ hai này là quý 4 2023 và quý 1 2024 là iDrop và Stacking JKC phát triển DPA này à, niêm yết JKC token trên sàn giao dịch phi tập trung là ờ, sàn DEP rồi quý 234 2024 là hoàn thiện DPA này mở rộng à, cộng đồng sử dụng DPA lên đến là 3 triệu người sử dụng và 2025 trở đi là mở rộng mạng lưới Business Global chạy trên à, DPA thử nghiệm ứng dụng uh, à, GameFi cho người dùng, tối ưu và kết nối người dùng với doanh nghiệp quảng cáo thì tí mình sẽ nói cụ thể hơn về cái phần này nhé. Tiếp theo là về hệ sinh thái của Yucatec thì Yucatec của chúng ta nó gồm có 6 hệ sinh thái. Đầu tiên đó là ZKC token. Thì ZKC token đó là token của cái dự án. Tiếp theo đó là GameFi. Thì GameFi hay gọi là game NFT thì nó giúp cho chúng ta có thể à, vừa chơi game lại vừa có thể kiếm được tiền và hệ sinh thái thứ ba đó là stacking này stacking DeFi thì chúng ta sẽ gửi tiết kiệm cái đồng ZKC để nhận lại hàng tháng thì cách nào chúng ta có thể kiếm được nguồn thu nhập cả nhé cả nhà rồi và cái hệ sinh thái thứ tư đó là DPA thì ở phần sau mình sẽ nói rõ hơn về cái phần à, DPA là gì thì nó như là một cái mà kết nối giữa người dùng và à, à, những cái nhà mà người ta chạy quảng cáo được chưa rồi hệ sinh thái thứ năm đó là marketplace thì marketplace là nơi để mọi người có thể à, thanh khoản hoặc là mua bán trao đổi cái à, ZKC này hay là NFT ở trong cộng đồng với nhau và cuối cùng đó là affiliate community thì affiliate community là tiếp thị liên kết và chúng ta hiểu là chia sẻ cơ hội cho những người khác cùng tham gia thì chúng ta sẽ nhận được hoa hồng thì từ dự án đây gọi là affiliate ok và DPA này 3.0 ok ạ DPA 3.0 là một nền tảng quảng cáo kết nối giữa doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo và khách hàng mục tiêu thông qua công nghệ blockchain web 3 thì DPA tạo cơ hội kiếm tiền cho người dùng chỉ với một chiếc smartphone có kết nối internet à, và ZKC token có tác dụng là hỗ trợ giao dịch chính trong à, DPA. Ví dụ như là các bạn à, à, lướt Facebook hay là TikTok thì lâu lâu sẽ có một cái đoạn à, quảng cáo chèn vào cái video các bạn đang xem thì để cái video mà quảng cáo đó được hiển thị trên Facebook hay là trên nền tảng của TikTok á, thì cái doanh nghiệp đó phải chi trả một cái khoản chi phí cho Facebook hoặc là TikTok rồi ok chưa thì mới được quảng cáo và trên nền tảng của ZKC nó cũng tương tự thì DPA này nó cũng uh, tương tự như vậy thôi nếu doanh nghiệp muốn chạy quảng cáo trên cái nền tảng của ZKC thì cần phải bỏ ra là một cái khoản chi phí còn chúng ta sẽ đi làm những cái nhiệm vụ và sẽ kiếm được tiền trên cái nền tảng này luôn ok chưa rất là tuyệt vời và tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ về cái chương trình là airdrop token à, ZKC thì nó sẽ có bốn chu kỳ như à, trên màn hình các bạn đang xem thì nó có bốn chu kỳ hay còn gọi là bốn vòng nhá đây vòng 1 vòng 2 vòng 3 vòng 4 và càng về sau thì cái đồng token JKC này cái lượng token mà chúng ta nhận lại nó sẽ càng ít dần nó sẽ tạo lên cái sự à, khan hiếm cho cái đồng à, JKC này nó sẽ chống lạm phát nên là nó sẽ à, càng về sau thì cái đồng token JKC nó càng giảm dần nhá nên những bạn nào mà chúng ta đi đầu dự án chúng ta nhận được cái lượng token rất là lớn nhận được rất là nhiều quyền lợi ok chưa rồi giả sử ở ờ, tầng 3 có nghĩa là chúng ta vote thì ở đây giả sử mình lấy ví dụ các bạn vote 3 lần thì các bạn sẽ nhận được 60 đô token JKC các bạn vote 6 lần thì tiếp tục nhận 60.000 token ZKC tương tự các bạn vote 12 lần thì các bạn sẽ nhận được à, uh, 60.000 à, token ZKC đó thì tổng là 12 lần vote là các bạn sẽ nhận được uh, à, 240.000 token ZK, ZKC nhé đó tương tự vòng 2 các bạn sẽ nhận ít hơn một nửa vòng 3 nhận ít hơn một nửa và vòng 4 các bạn sẽ nhận ít hơn một nửa thì tí nữa mình sẽ giải thích chi tiết cái phần này lấy ví dụ cho các bạn xem và tiếp theo là chương trình là stacking ZKC token đó thì nó cũng sẽ có bốn vòng và chia ra là bốn giai đoạn đó và tiếp theo là chương trình stacking token ZKC thì tương tự nó cũng sẽ có bốn chu kỳ nhưng chia ra làm hai giai đoạn đó là 6 lần và 12 lần ok chưa 6 lần thì chúng ta sẽ thỏa mãn điều kiện được và đã có thể là đi stacking token ZKC để có thể à, kiếm lợi nhuận nữa nhá đây nếu chúng ta vote 6 lần thì chúng ta sẽ có thể mang đi stacking đủ điều kiện mang đi stacking và kiếm lợi nhuận là 3% trên tháng và tương tự nếu chúng ta avatar đủ 12 lần thì chúng ta sẽ mang cái số token ZKC đấy đi uh, à, stacking thì chúng ta sẽ kiếm được cái lợi nhuận là 6 phần trăm trên một tháng nó rất là tuyệt vời thì đây đây mình sẽ lấy ví dụ nhá giả sử uh, đây là vòng 1 chúng ta có 4 vòng đây chúng ta sẽ có 4 vòng à, chúng ta có 4 vòng ok chưa vòng 1 vòng 2 vòng 3 vòng 4 thì mình sẽ lấy ví dụ là ở vòng 1 đó chỉ cần lấy ví dụ vòng 1 thôi đây các bạn có thể nhìn thấy giả sử các bạn vào đây và các bạn vote lần 1 thì các bạn bỏ ra 15 đô các bạn vote lần 1 và sau khi các bạn vote đủ 3 lần đó, sau khi vote đủ 3 lần thì các bạn sẽ nhận về là 60.000 cái token ZKC này tương tự khi các bạn vote tiếp 3 lần nữa có nghĩa là vote đủ 6 lần thì các bạn sẽ nhận về 60.000 token ZKC nữa và lưu ý khi nào mà các bạn góp ra đủ ờ, uh, 6 lần á, thì lúc đó các bạn mới có thể đem đi stacking và tương tự khi nào các bạn uh, góp ra đủ 12 lần thì các bạn mới có thể uh, đi đem đi stacking uh, để nhận 6% trên một tháng còn vote mà đủ 6 lần thì các bạn có thể nhận là 3% trên một tháng thôi nhá đó đây thì mình lấy ví dụ này à, sau 6 lần các bạn vote thì khi vote chúng ta có thể vote từng tuần à, hoặc là các bạn có thể vote một lần là 6 lần vota luôn đó vota một lúc là 12 lần vota luôn để chúng ta có thể nhận uh, tối đa cái uh, token ZKC này và đem đi stacking nhá còn giả sử các bạn vota 5 lần thì các bạn vẫn chưa đủ điều kiện khi nào mà hoàn thành lần thứ sáu, thì các bạn mới đủ điều kiện là đi stacking này nhá rồi ok chưa đây thì mình lấy ví dụ giả sử các bạn vote 6 lần và các bạn nhận được 120.000 token jkc, thì các bạn mang đi stacking đó thì 3% một tháng lại vậy là một tháng các bạn sẽ kiếm được là 3.600 token JKC nữa đó thì các bạn có thể mang cái token mà lại này để đi lên marketplace chúng ta thanh khoản chúng ta rút tiền về bank ok chưa còn cái cái token gốc này nó sẽ khóa lại các bạn nó, nó sẽ khóa theo thời hạn ví dụ như là các bạn đi gửi ngân hàng ấy, thì à, chúng ta lấy lại còn cái gốc chúng ta gửi thì chúng ta sẽ để trong ngân hàng khi nào đến hạn thì chúng ta mới lấy được ok chưa rồi ví dụ tiếp theo là sử các bạn uh, vote một lúc là 12 lần luôn đi như mình thì mình cũng sẽ vote một lúc 12 lần và mình sẽ nhận luôn là 240.000 token JKC đó thì mình sẽ mang luôn cái số này đi stacking và mình nhận về là 6 phần trăm trên một tháng có nghĩa là sao sau một tháng thì mình sẽ nhận được là thêm 14.400 token JKC này đó còn cái số lượng 240.000 JKC này thì nó vẫn khóa nhá nó nó khóa lại cho mình Nếu khi nào đủ thời hạn thì nó sẽ mở ra còn 14.400 token JKC này thì mình sẽ mang đi lên marketplace mình trao đổi hoặc là mình có thể thanh khoản nội bộ uh, giữa những cái uh, người dùng những người người muốn sở hữu cái token JKC ok chưa và đây mình sẽ lấy ví dụ nhá thì giả sử là uh, các bạn đang sở hữu là 240.000 token JKC và các bạn mang đi stacking đó thì sau 3 tháng đó, ờ, các, các bạn stacking sau 3 tháng thì uh, các bạn sẽ lấy này thì lấy cái số là 14.400 ZKC này nhân cho 3 đó nhân cho 3 được bao nhiêu thì ví dụ là giá cái ZKC ở cái thời điểm đó là 0,005 đô thì các bạn nhân nhân đi nhân cho 0,005 thì các bạn sẽ ra con số là 216 đô có nghĩa là sau 3 tháng và với cái giá trị của token ZKC là 0,005 đô này đó thì các bạn kiếm được 216 đô các bạn đã hòa vốn cái phần này đúng ok chưa các bạn đã hòa vốn rồi đó các bạn đã được lời rồi đó và tương tự nếu mà token ZKC nó có giá là 0,001 đô ok chưa thì các bạn sẽ nhân đi nhân nhân là sau 3 tháng các bạn có 432 432 đô à, thì các bạn đã lời gấp đôi ít hai tài khoản rồi và chưa tính nếu càng về sau cộng đồng phát triển và dự án đi theo đúng lộ trình ấy, thì cái đồng token này nó sẽ ngày càng tăng ok chưa thì muốn một cái dự án phát triển thì chắc chắn cái đồng token nó ngày càng phải tăng rồi còn nếu mà nó đi xuống thì làm sao dự án phát triển được đúng không cả nhà đó và ngoài ra sau khi các bạn à, lấy cái token lại này và các bạn đi thanh khoản các bạn đã dư vốn rồi thì nó mở cái cái, cái ZKC gốc này giả sử các bạn có 240.000 token ZKC các bạn nhân với cái giá là 0,01 đô đi đó, thì các bạn có 2.400 đô đó, các bạn ít 10 tài khoản rồi đó, các bạn đã ít 10 tài khoản nó rất là ngon nó rất là hay nhá các bạn rồi thì tiếp theo mình sẽ tiếp theo mình sẽ chia sẻ về cái chương trình à, affiliate marketing thì ở đây chương trình affiliate marketing nó rất là đơn giản thôi là chúng ta có thể uh, nhận hoa hồng uh, nhận hoa hồng 12 tầng à, chúng ta có thể nhận hoa hồng 12 tầng nhé đây và mỗi thành viên thì ở cái bảng này mình sẽ lấy ví dụ là chúng ta mỗi thành viên chỉ cần một người chia sẻ được cho 5 người bạn cùng tham gia đúng không ạ không thể nào chúng ta không có 5 người bạn để tham gia giả sử các bạn có 10 người thì trong đó chỉ có 5 người làm hệ thống thôi đó và chúng ta được nhận vote là tận 12 lần nhưng mà ở đây mình chỉ cần tính là các bạn nhận vô tay lần đầu tiên các bạn được uh, được uh, ờ, 10 đô thì 5 người các bạn sẽ có 50 đô ok chưa 50 đô đó và 5 người bạn này cũng tiếp tục chia sẻ ra cho 5 người và là ở tầng 2 có nghĩa là F2 các bạn F2 cũng chia sẻ mỗi người ra 5 người lên F3 thì các bạn cứ tính tương tự như này đó thì đến tầng thứ 6 thôi đó, các bạn bỏ ra đến tầng thứ 6 các bạn cũng kiếm được đó 156.000 đô rất là nhiều thì đây là cái chính sách cụ thể nhá mình sẽ lấy ví dụ giả sử đây là bạn đó cái màu cao này là bạn và bạn tuyển ra 5 người F1 của bạn A1, A2, A3, 4, A5 hoặc là 10 bạn thì AN đi nó nó không giới hạn số lượng F1 nhá bao nhiêu cũng được rồi và tại sao lại gọi là đây là cái chính sách hệ mặt trời công bằng đó, nó công bằng ở chỗ nào giả sử các bạn có 5 người F1 5 người F1 nhưng cái người mà a f à, A5 và cái người A1 này này à, hoặc là A4 này thì người ta chỉ vào đây người ta chỉ đầu tư thôi người ta chỉ đầu tư thôi đó thì người ta chỉ vào stacking mua uh, sử dụng token cho các xe đem đi stacking và lấy lại chứ người ta không làm hệ thống đó thì những cái này sẽ không được thêm hoa hồng hệ thống nhé còn giả sử cái uh, bản uh, à, A3 này và bản uh, A2 các bạn này rất là chịu làm hệ thống đó rất là chịu là phát triển hệ thống thì các bạn này phát triển ra B1 B2 B3 thì đây có nghĩa là F2 của các bạn được chưa đây là F2 của các bạn đó, thì các bạn này sẽ được nhận thêm uh, hệ uh, nhận thêm được hoa hồng tương tự bản B2 phát triển bản C1 có nghĩa là bản F3 của bạn nhé đó, F3 của bạn đó, thì thì cái cơ chế là cái cách mà hoa hồng nó nhảy như nào giả sử bạn uh, tuyển ra được 5 cái người F1 này và cái bản uh, à, F đầu tiên giả sử cái bản uh, A1 này đi A1 này Volta lần đầu tiên thì các bạn sẽ nhận về là 15 đô trong đó là 5 đô là cái F đầu tiên uh, Volta và à, 5 đô là nhận khi F Volta nhá F, F trực tiếp Volta còn 10 đô 10 đô là cái F trực tiếp lần đầu tiên Volta thì các bạn sẽ nhận à, 10 đô tương tự nhá thì cái bản A3 này bạn à, tuyển ra được bản B1 B2 và B3 thì cái bản B1 này Volta lần đầu tiên này à, lần đầu tiên thì F1 trực tiếp là bản A3 đúng không à, tuyển trên trực tiếp là bản A3 này thì bản A3 này này sẽ nhận là 15 đô trong đó đó nhận 15 đô của bản à, B1 này nhá đó tương tự bản B2 này vô tay lần đầu tiên thì bản à, A3 này nhận là 15 đô và bản B B2 này này uh, ờ, chuyển ra được cái bản C1 này nhá thì khi bản à, C1 này Volte lần đầu tiên thì bản B2 cũng nhận được 15 đô và bản C1 này Volte lần thứ hai thì bản B2 này nhận được là 5 đô còn bản A3 là nhận được là 10 đô tương tự này bản C1 này vào tay lần thứ ba thì cái bản B2 này nhận 5 đô à, A3 nhận 5 đô và bản là B1 này à, đây là bản ấy, thì bạn sẽ nhận là 10 đô ok chưa rồi cái cơ chế nó rất là dễ hiểu và rất là công bằng có nghĩa là người nào làm á có làm thì mới có ăn ok chưa thì đây mình sẽ lấy ví dụ là ở vòng 1 thôi ở cái vòng à, khởi điểm thôi thì chúng ta có 12 tầng à, chúng ta sẽ có 12 tầng ở đây và số lượng F thì bên này là sẽ số lượng F nhá thì mỗi bạn chỉ cần à, có 5 F1 đó, 5 F1 và số đô nhận từ tầng thì chưa tính F trực tiếp này à, chúng ta chỉ cần vô ta là mỗi bạn chỉ cần nhận là 10 đô thôi đó. nhưng mà thật ra chúng ta nhận 12 lần thì nhận rất là nhiều đó, chúng ta nhận 10 đô đó, nhận 10 đô đây thì năm bản chúng ta có 50 đô và khi chúng ta cứ một ra 5 người thì và cứ một bản nhận 10 à, đô như này thì sau 6 tầng à, chúng ta sẽ có là bao nhiêu là 15.625 thành viên và số đô chúng ta nhận được là 156.250 đô tương tự chúng ta phát triển đủ 12 tầng đó thì chúng ta sẽ nhận được một số tiền rất là kinh khủng dạ dạ thì mình sẽ lấy ví dụ giả sử nhé các bạn là không phát triển hết 12 tầng mà các bạn full 6 tầng thôi ok chưa full 6 tầng thì chúng ta sẽ được đó là 195.300 đô Ôi chưa, 195.300 đô. Thì con số này là cái con số mà từ tầng 1 đến tầng 6 cộng lại ok chưa? Đây, full mà. Thì thì cộng lại nó ra con số này và tính vào uh, giá trị Việt Nam đồng thì chúng ta kiếm được uh, gần 5 tỷ. À, gần 5 tỷ. À, chúng ta kiếm được gần 5 tỷ. Và giả sử các bạn không có cái sức để mà phát triển 100% thì các bạn chỉ cần phát triển 10% trong cái số này thôi chúng ta kiếm được 10% thôi thì chúng ta cũng kiếm được bao nhiêu đó chúng ta cũng kiếm được là gần 500 à, triệu được chưa tương tự nếu mà các bạn không có phát triển mạnh được các bạn chỉ có một phần trăm thôi thì các bạn sẽ kiếm được là tầm 50 triệu đó đó là khả thi ok chưa chúng ta không phát triển được 100 phần trăm nhưng mà chẳng lẽ chúng ta đi đầu dự án chúng ta phát triển chúng ta nắm bắt cơ hội mà lại không phát triển được một phần trăm nó rất là vô lý nó mà cái đầu vào thì nó rất là ít thôi rồi giả sử cái bạn nào có tiềm năng hơn rất là giỏi marketing nó có hệ thống rất là đỉnh là setting có đào tạo rất là chuẩn chỉnh và các bạn ừ, có uy tín các bạn phát triển rất là ok thì full 12 tầng đây full 12 tầng đó, thì các bạn sẽ nhân là có một số tiền rất là kinh khủng bên này là mình sẽ tính bằng đô nhé không phải là Việt Nam đồng đâu Việt Nam đồng thì nó rất là nhiều ở đây mình sẽ tính bằng đô đấy thì đây là có hơn 3 ba à, ba ngàn triệu đô rồi hơn ba ngàn triệu đô full 12 tầng đó giả sử các bạn chỉ cần làm uh, uh, các bạn làm 100 phần trăm năng lượng các bạn kiếm được 100 phần trăm trên này luôn các bạn rất là giỏi đó thì các bạn sẽ kiếm một con số rất là lớn nhưng giả sử các bạn chỉ cần kiếm 10 phần trăm trong số đó, đó thì bao nhiêu đó rất là nhiều hoặc là một phần trăm hoặc là 0,1 phần trăm hoặc là cái bạn mà chúng ta kiếm ờ, yếu hơn nữa ok chưa yếu hơn nữa chúng ta chỉ cần phát triển được có là 0,01 phần trăm trên cái dự án này thôi à, chúng ta cũng kiếm được là 305.000 đô 305.000 đô gần 7 tỷ rồi đó hoặc là chúng ta yếu nửa, chúng ta phát triển rất là kém rồi, chúng ta chỉ cần kiếm được là 0,001 phần trăm thì chúng ta cũng có 30.000 đô rồi đó, gần 1 tỷ 732 triệu đồng đấy thì các bạn thử nghĩ xem các bạn đi đầu các bạn phát triển dự án mà 100% thì không được nhưng mà chẳng lẽ các bạn không phát triển được là 0,001 phần trăm ok chưa đó chẳng lẽ các bạn không phát triển được uh, bằng này đó nên đây là một cái dự án các bạn có thể nhân những con số này lại nhé đây là những con số uh, cụ thể và nó chính xác hoàn toàn luôn các bạn có thể lấy máy tính ra các bạn nhân nhé ok chưa rất là tuyệt vời và tiếp theo là cái chương trình uh, tặng thưởng thành viên thì rất là đơn giản thôi thì nó sẽ quay ngẫu nhiên đó, sẽ quay ngẫu nhiên giả sử ở ờ, dưới các bạn sẽ có 3.000 ID các bạn phát triển được 3.000 ID thì sẽ tặng ngẫu nhiên là bốn cái iPhone 14 Pro Max đó khi các bạn phát triển được là 10.000 ID ở bên dưới thì nó sẽ tặng ngẫu nhiên là 8 cái MacBook này cho 8 bạn may mắn nhất hoặc tương tự 50 uh, 50.000 ví 50.000 uh, ID ấy, thì sẽ tặng uh, một chiếc uh, ờ, Mercedes thì con này tầm 2 tỷ còn tương tự nếu nó phát triển được 300.000 ví thì sẽ tặng uh, một cái chiếc uh, Porsche Macan nhá và tương tự nếu các bạn phát triển được là một triệu ID thì nó sẽ tặng một cái căn villa đó và cái yêu cầu là phải là VIP member có nghĩa là sao các bạn các bạn đã bỏ ra 5 đô để mua VIP ấy, đó sẽ được tham gia quay trúng thưởng ngẫu nhiên ờ, và đây là chương trình tặng pool pool master bây thì pool master nó cũng có 4 vòng và yêu cầu này là 20 tài khoản nhanh và sớm nhất có tổng số lượng ví lớn hơn hoặc bằng 3.000 đô thì đều có thể à, tham gia vào cái pool master này đó giả sử này ở vòng 1 là à, chúng ta kiếm được là ờ, 50.000 user 50.000 user đó thì chúng ta sẽ vào đây và chúng ta sẽ được thưởng là 150.000 đô về ví chia ra 20 thành viên giả sử chỉ có 10 thành viên thôi thì là 150.000 đô sẽ chia 10 vân vân đó thì cái này rất rất là nhiều quyền lợi ok dạ rất là nhiều quyền lợi luôn ok thì anh em cảm thấy uh, uh, có thế mạnh có tiềm năng uh, nắm bắt cơ hội này ấy, thì anh em cứ tham gia và phát triển để có thể kiếm uh, thu nhập cho anh em nhé còn uh, có cái vấn đề gì nữa anh em chưa hiểu thì anh em có thể uh, inbox cho mình qua Zalo hoặc là Facebook để mình để bên dưới phần mô tả cái video này thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết và cụ thể hơn nữa cho các bạn nhé. Rồi, uh, chúc các bạn uh, sẽ sớm thành công.